nghĩa không có gì hết nha anh em nha vô tư ừ, chén bát thì ra rồi cho bộ hộp này vào đây lắc nha lắc vài chén để xem nữ kính này mình đã đeo sẵn vào mắt rồi anh em nhé đó cái đầu tiên cái đầu tiên này thì mình thấy hơi sơ sơ thấy nhị nên nhé đó, mình để xay nắp mình không thấy được gì. rồi mình thấy được cái nhị thôi ha nhị thôi cây này cái này cũng nhẹ nhẹ về cho mình nhị xỉu rồi đúng không